Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Đam mê cá vàng đây Lâu rồi thì mình mới làm video lại Đam mê cá vàng chân thành cảm ơn các bạn à, Trong khoảng thời gian vừa qua dù là mình bận quá không có ra video được Nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi Đam mê cá vàng Từ khi Đam mê cá vàng lên Hồ Chí Minh thì mình khá là bận luôn Nên là việc tư vấn các bạn qua tin nhắn sẽ bị trễ các bạn cho mình xin lỗi nha à, nhưng mà um, trên các kênh của đam mê cá vàng mình đều có để số hotline các bạn có thể liên hệ qua số hotline khi mà khẩn cấp nha đó là số hotline 0869 242 393 bây giờ thì mình sẽ xem tiếp video nha Hôm nay là một chủ đề mà cách đây 2 năm từ khi kênh Đam mê cá vàng được thành lập thì mình đã có giới thiệu sơ qua rồi nhưng mà chưa có một uh, video thật sự nào chi tiết về vấn đề này cả và cũng nhờ um, hai cách trị bệnh này cũng nhờ uh, về chủ đề này mà đam mê cá vàng được uh, nhiều các bạn biết đến hơn đó là về uh, nguyên nhân bệnh chổng lật ngược và nổi lên của cá và nổi lên của cá vàng và cách trị uh, từ Nhật Bản đầu tiên thì mình sẽ phân biệt triệu chứng của ba căn bệnh chổng lật và nổi của cá vàng nhé bệnh chổng thì cá nó sẽ chổng đuôi lên như thế này Ừ, cá thường là sẽ ở dưới đáy nhưng mà đầu thì trút xuống dưới lúc bơi thì cũng giữ một tư thế rất là kỳ lạ đó là đầu nó cũng cũng cứ trút xuống dưới mà bơi bệnh lật ngửa lên có nghĩa là tức là cá nó sẽ lật ngửa bụng lên trời và thứ ba đó là à, thói quen nổi lên của cá tức là cá lúc nào nó cũng nổi gần gần mặt nước và nó có bơi á, thì cũng bơi gần mặt nước có lặn xuống á, thì nó cũng lặn xuống và nó sẽ nổi lên ngay Tiếp theo thì mình sẽ nói về nguyên nhân của bệnh chổng lật và nổi lên của cá vàng à, trừ khi những chú cá có vấn đề về túi khí và hoặc là nội tạng thì có vấn đề về thể chất có nghĩa là về cơ thể về bề ngoài của cá cũng là một nguyên nhân chính Đặc biệt đối với những chú cá có vị trí bám đuôi cao tức là khúc nối của đuôi và thân cao và những chú cá có đuôi diệt ngang thì cái sự cân bằng của vị trí đuôi và vị trí túi nổi nó sẽ không có sự cân bằng tốt. Trong môi trường mà có dòng nước á, dòng nước mạnh khi mà đuôi à, do đuôi dễ bung ra nên là nó sẽ phá vỡ sự cân bằng bởi dòng nước do dòng nước đập vào đuôi khi như vậy á, nó sẽ gây cho cá bị chỏng Ừm, có nghĩa là nó, à, đầu chút xuống thôi, ừm, nó chưa tới mức là lật ngược lại. Với những chú cá mà có thói quen hay là lật ngửa bụng á, thì vào những ngày trời mưa nè, à, do trời mưa nè hoặc là những ngày có nhiệt độ thấp, những ngày có biến đổi khí hậu hoặc là những ngày à, có biến đổi biến đổi nhiệt độ lớn thì vào những ngày như vậy nói nói tóm lại là vào những ngày có sự thay đổi lớn về nhiệt độ nè, thay đổi lớn về thời tiết khiến cho nhiệt độ có sự biến đổi lớn ở những ngày như vậy thì các bạn nên giảm thức ăn hoặc tạm thời không cho cá ăn thì sẽ tốt hơn có những chú cá bị tổn thương túi khí mà không liên quan đến vấn đề thời tiết đó là đó là những bé bị tổn thương nội tạng như vậy thì bạn phải xác định là những bé có à, cái túi khí và nội tạng bị tổn thương như vậy thì cái việc điều trị của nó là rất là khó và có thể nó là không thể là do thức ăn đi vào ruột cá ép bong bóng làm ta thay đổi vị trí của bong bóng dẫn đến việc cá bị lật ngược và lật ngửa lại lật ngửa lên đây cũng là một nguyên nhân rất là lớn và nghiêm trọng trong việc quản lý cá có rất là nhiều trường hợp các bạn mới mua cá về và các bạn thấy là cá nó bị lật ngửa lại đó là do cách quản lý thức ăn và hồ cá của chủ shop trước đây không tốt và điều đó nó đã kéo dài một thời gian quá lâu làm cho túi khí bị thay đổi và um, thay đổi vị trí và nó không có bình phục được mình đã thử với nhiều môi trường uh, nhiều loại thuốc khác nhau đến nhiều loại thức ăn khác nhau thì mình nhận ra rằng với những chú cá mà chưa đến một năm tuổi à, khi mà bị chỏng á bị bệnh chỏng thì mình có thể ngưng cho ăn là tăng nhiệt độ à, tăng nhiệt độ lên đến 25 độ hoặc là cho ăn thức ăn ca cao thì nó sẽ có hiệu quả rất là nhiều trong việc mà thải phân tích tụ ra ngoài và mình cũng nhận ra rằng đối với những chú cá mà trên 2 năm tuổi thì rất là khó phục hồi do là cái bệnh đó đã trở thành thói quen rồi nên là việc phục hồi phải nó rất là khó về nguyên nhân của bệnh lật ngửa thì nó có nhiều nguyên nhân lắm như là không khí động lại trong ruột nè do thức ăn có quá nhiều thành phần dầu do trong ruột nảy sinh bọt và do cơ thể cá bị yếu do thay đổi nhiệt độ nước nè do cái túi khí bị tổn hại rối loạn thần kinh à, có một điều nữa mình cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là về cái việc rối loạn thần kinh của cá khi mà các bạn chụp ảnh cá à, các bạn chụp với đèn flash với cự ly gần thì cũng phải cẩn thận bởi vì khi mà chụp như vậy á thì nó cũng ờ, làm cho cá dễ bị rối loạn thần kinh và dễ à, cá dễ bị bệnh chổng Bệnh lật ngửa thường xảy ra với những chú cá có thân hình tròn, vậy nên là bạn phải chú ý trong cách cho ăn. Với những cái chú cá thân hình tròn á, khi mà tròn một năm tuổi á, thì các bạn đừng có cho ăn quá nhiều và đừng có nôn nóng trong cái việc là làm sao cho cá thật to, thật lớn, thật tròn, thật dễ thương. Bởi vì đặc trưng của cá vàng là nó nó dễ thương, nó tròn, nó mập nhưng và có khá là nhiều bạn nhắn tin đến đam mê cá vàng hỏi là làm sao để cho cá được mâu lớn cho cá ăn gì để cá mâu lớn to tròn thật ra với kinh nghiệm của mình á mình nghĩ rằng tốt nhất là cá được phát triển một cách tự nhiên các bạn đừng có nôn nóng quá trong cái việc mà um, cho cá ăn quá nhiều với một mong muốn rằng phải thúc cho cá lớn à, to bởi vì khi mà cá ăn quá nhiều cá không có tiêu hóa được thì cá sẽ dễ dẫn đến bệnh à, lật bệnh chỏng và đây là một căn bệnh rất là dễ xảy ra với cá vàng với những chú cá ăn nhiều bị khó tiêu à, và khi mà cá bị bệnh khó tiêu rồi một khi mà à, cá bị lật ngửa lại thì rất là khó điều trị nên là bạn phải chú ý trong việc này và mình cũng muốn giải thích với các bạn luôn là uh, cái việc trưởng thành của cá cá ờ, có mau lớn hay không nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố nó phụ thuộc vào môi trường nuôi nè nó phụ thuộc vào khoảng không gian nuôi nè vào gen của cá vào thức ăn vào rất là nhiều à, nên là phải nhiều cái môi cái yếu tố đó nó tổng hợp lại thì cá nó mới có thể mau lớn được nên các bạn đừng quá trông chờ vào một yếu tố mà bỏ bỏ rơi những yếu tố thành phần còn lại thì cũng không có tốt cho cá về cái bệnh này á thì nó sẽ không có phân biệt giống nào cả có nghĩa nó không có phân biệt là con mái hay con trống nhưng mà những cái con mái á, thì nó sẽ dễ bị bệnh hơn là những con trống nguyên nhân á, là do cá mái nó ôm trứng vào mùa sinh sản và có rất là nhiều trường hợp cá mái bị tắc trứng và lật ngửa lại nó sẽ bị tắc vòi trứng dẫn đến chết nên là các bạn cần phải chú ý một chút xíu trong mùa sinh sản á, để cho con cá không bị yếu đi và thì bạn nên để một con trống vào để cho động viên cho cá mái đẻ uhm, nếu mà cá trống không dí á, cái chống không sung không dí á, thì bạn có thể dùng tay để để mà bóp nhẹ bụng buông mái để cho nó ra trứng nhưng mà điều này nó cũng nguy hiểm nha là bởi vì nếu mà bạn không có biết cách bóp bụng của cá à, thì nó cũng là một cách gián tiếp làm ảnh hưởng đến cái nội tạng của cá do đó thì các bạn mình khuyên các bạn là các bạn hãy xem video mình đã từng làm đó là cách cho cá đẻ vì trong đây mình cũng dùng cách này để cho cá mái xả trứng để uh, cá mái tránh tắt trứng cuối cùng đó là một phần mà mình rất là muốn chia sẻ với các bạn đó là về cách điều trị về cách điều trị bệnh lật ngửa à, nổi rồi chổng của cá vàng á, thì mình chia ra làm nhiều cách điều trị với các trường hợp khác nhau cụ thể thì mình sẽ chia ra làm hai trường hợp để chữa trị đó là cá vàng mới bị bệnh và cá vàng đã bị bệnh trong một thời gian dài mới bị ở đây tức là trong vòng 2 3 ngày đổ lại còn lại là trường hợp mình phân vào trường hợp bệnh lâu dài đầu tiên với trường hợp mới bị thì khi nhận ra cái trường hợp uh, cá đột ngột bị lật ngửa tức là có nhiều trường hợp sáng các bạn vẫn thấy nó bình thường nhưng mà sau khi cho ăn xong thì các bạn thấy là cá lật ngược lại lật ngửa bụng lên chẳng hạn thì đối với cái trường hợp như vậy á cách điều trị á là bạn sẽ tách riêng ra và tiến hành ngâm muối với nồng độ là 0,5% tức là 5 gam muối trên 1 lít nước à, và thêm một trái ớt và không cho ăn với cách làm này á, thì cái trái ớt đó các bạn có thể cắt ra vài lát ớt mỏng mỏng hoặc là một trái ớt đã cắt đầu cái hơi cay của ớt á, nó sẽ làm cho khí của ruột cá thoát ra ngoài và đây là một cách rất là hay mà mình biết được từ khi mới bắt đầu nuôi cá vàng cách này xuất phát từ một bác nuôi cá vàng ở Nhật Bản à, bác đã chia sẻ như vậy và cách đây 3 năm mình cũng đã có chia sẻ một clip thực hiện của một bạn người Nhật thực hiện ngâm cá với muối và ớt và cũng có tác dụng rất là tốt và mình cũng đã chia sẻ với các bạn người Việt Nam hầu hết các bạn đều thực hiện được có một số chích số ít trường hợp các bạn không thành công à, với các trường hợp mà không thành công thì bản thân mình nhận ra nó nằm ở trường hợp số 2 sau đây thì mình sẽ chia sẻ hai video, à, 3 video chứ về cách chữa bệnh lật ngửa của cá vàng bằng muối và ớt mà các bạn Nhật Bản và Việt Nam đã áp dụng. Video này thì cũng khá lâu rồi hen nó từ năm 2016 Đây là một hiện trạng của cá lúc mà bị chỏng lúc đó thì hiện là chú cá đang ở trong một túi ni lông khoảng một lít nước và nhiệt độ là 9 độ bạn này giải thích rằng bởi vì nhiệt độ thấp dẫn đến cá bị khó tiêu, ga tích tụ và cá lật ngửa lên. khoảng 2 tiếng sau khi mà nhiệt độ thành 25 độ rồi á thì nó cá nó bắt đầu bơi nó cứ định lao người xuống thì liền bị nổi lên khoảng 4 tiếng sau thì thời gian cá à, chìm xuống kiểu như là lao đầu xuống dưới càng càng dài ra nghĩa là cá thường xuyên à, bơi xuống nhiều hơn Lúc này thì cá vẫn còn chỏng và không di chuyển Nhưng mà sau đó thì chỏng khoảng 4 tiếng sau Tức là 8 giờ tối thì cá đã khỏe và việc điều trị kết thúc Thì các bạn thấy tác dụng của việc ngâm muối và ớt ha Sau đó thì à, bạn chỉ cần cho nhịn ăn từ 3 đến 7 ngày và tiếp tục ngâm muối Có nghĩa là à, bạn ngâm muối như vậy và cho nhịn ăn từ 3 đến 7 ngày um, ớt á, thì hôm sau bạn có thể lấy ra chứ bạn không cần có nghĩa là khi mà kết thúc điều trị rồi á khi mà thấy cá bình phục rồi thì bạn có thể lấy ớt ra và không cần tiếp tục điều trị bằng ớt nữa chỉ cần ngâm bằng, bằng muối thôi và bạn cũng đừng có cho ăn gì cả và các bạn cũng không có cho ăn cám và bèo và bèo luôn ngày hôm sau nữa thì thấy là cá đã khỏe hơn bơi lội tung tăng hơn và không còn chỏng nữa Và lúc này thì chủ nhân đã di chuyển bé một hồ cá khác à, 40cm ở hồ này thì à, chủ nhân của chú cá này vẫn ngâm muối với nồng độ là 0,5% Mình nghĩ rằng chủ nhân này đã viết nhầm tức là với hồ 4cm thì phải để vào khoảng 5 muỗng canh muối à, và để nhiệt độ 25 độ C và mở sủi tiếp theo là một ví dụ đã điển hình của một bạn người Nhật cũng đã chia sẻ à, cách ngâm cá với lại muối và ớt để mà trị bệnh chổng và tiếp theo cuối cùng là một video à, được thực hiện ở Việt Nam cách đây 2 năm đam mê cá vàng có hỗ trợ một bạn um, chữa bệnh chổng ngược cho cá vàng và bạn này đã quay lại quá trình hỗ trợ uh, chữa bệnh và chụp hình cá trong lúc chữa trị bạn cũng đã thành công sau một buổi tối ngâm cá uh, với lại muối và ớt mình quan sát rằng với các trường hợp mà có thể thành công trong cách điều trị ngâm cá với muối và ớt á, là bởi vì đó là à, cá mới bị vừa mới bị trong thời gian ngắn à, và nguyên nhân đó là cá bị khó tiêu là do thức ăn là do cho ăn quá nhiều tiếp theo là đối với trường hợp là cá đã bị trong thời gian quá dài quá lâu à, cá bị tổn thương nội tạng bởi tổn thương túi khí thì đối với trường hợp này thì mình sẽ thực hiện như sau là mình sẽ tách cá ra riêng và không có ngâm muối với ớt gì hết và cũng không có cho ăn à, bởi vì khi mình cho ăn á thì cái khả thì khả năng rất là cao cá sẽ bị tổn thương nội tạng tiếp với cái trường hợp như vậy á đầu tiên các bạn nên xác định trước rằng cái thời gian bạn điều trị và trong quá trình điều trị nó sẽ rất là vất vả và mất rất là nhiều thời gian với cá mà bị quá lâu á hoặc là các bạn làm cách nào cũng không hết á cá bị tổn thương nội tạng thì các bạn hãy ngâm cá với dung dịch ca cao và cho cá ăn thức ăn bằng ca cao tự làm ca cao nó có tác dụng rất là hiệu quả trong các trường hợp là bị cá bị rối loạn bài tiết từ hệ tiêu hóa về tác dụng của ca cao mình cũng làm một video rất là hoàn chỉnh về ca cao rồi thì các bạn có thể xem video ở phía tay tay phải ở phía trên ha và cao cao nó cũng không có một tác dụng xấu uh, trực tiếp và gián tiếp nào đối với cơ thể của cá bên trong và ngoài của cá hết nên là bạn hoàn toàn có thể an tâm thức ăn làm bằng ca cao rất là dễ bạn chỉ cần nhào ít ca cao vào nước à, vo thành những viên nhỏ và mỗi ngày cho ăn khoảng 3 lần một lần là khoảng từ hai ba viên vào miệng là đủ ở thời gian đầu á, thì có thể là um, cá chưa có quen với việc ăn ca cao đâu nên nhưng nên là các bạn hãy hãy đút cho cá ăn ca cao mình cũng có một cái video clip của một chủ nhân đã cho cá ăn à, bằng cao và đút cá ăn bằng à, thức ăn ca cao và nếu mà bạn không có thời gian làm thức ăn các bạn cảm thấy cách này phiền phức các bạn có thể ngâm ca cao với nồng độ là 0,02% tức là hai muỗng dâu cao trên một lít nước bạn cứ duy trì trạng thái ngâm như vậy, ngâm bằng ca cao và cho ăn ca cao Bạn phải lưu ý là bạn phải có sủi oxy 24 trên 24 bởi vì khi bạn ngâm ca cao thì nó sẽ bị mất oxy. Trong nước sẽ bị mất oxy, bị thiếu oxy do đó bạn phải có sủi oxy cho cá và bởi vì ca cao nó là chất có thể thải độc của cá ra ngoài và từ từ tự chữa lành vết thương nội tạng tự nhiên do đó khi bạn dùng ca cao để chữa à, bệnh nội tạng cho cá nó cũng có khả năng được hồi phục và khi mà bạn ngâm ca cao thì bạn cũng không cần cho cá ăn hoặc là không có lo cá bị đói gì cả bởi vì do ca cao nó là chất dinh dưỡng và nên là cá nó có thể hấp thụ được do đó bạn không cần phải lo cá bị đói mà có thể ngâm ca cao điều trị trong một thời gian dài Vậy là mình đã chia sẻ xong về bệnh chổng lợt và nổi của cá vàng và cách điều trị bệnh từ Nhật Bản. Mình hy vọng rằng chia sẻ này của mình sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức trong việc nuôi cá vàng nhé. Các bạn đừng quên lại nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận thông báo khi đam mê cá vàng có video mới nha. Để mua các sản phẩm về thức ăn và uh, chăm sóc cá vàng các bạn có thể mua hàng tại Shopee với từ khóa đam mê cá vàng các bạn có thể tìm thấy shop. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.